nhảy đứng trước gương và tập bài nữa mà hôm nay mình có một lớp nhảy nên là mình muốn ờ, đưa mọi người theo cùng luôn để uh, ghi lại cũng như là muốn xem xem là uh, một buổi học của mình thì sẽ diễn ra như thế nào thì mọi người đi cùng với mình nhé đam mê đi kèm với thực tập không vẫn đẹp chị ơi vẫn đẹp Maria chỉ bị cái này vẫn đẹp <laughs> mất bóng đau cả lưng nữa trời ơi à mình đi đâu vai cổ vai gáy ui rồi bánh mì chấm muối á <laughs> so tired. NANI?